chơi cho các bác đấy và đây sau đây em giới thiệu cho các bác bộ đồ chơi bầu cua hoàn toàn không tang tích đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang bác nào đã chơi qua cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang rồi thì em cũng không cần phải nói nhiều nữa còn sau đây em sẽ giới thiệu qua thôi để cho bác nào chưa biết đến nó các bác sẽ hiểu hơn đây đây là cái bộ đồ chơi mà khách đã đặt làm vào mặt hiêu một lát nữa khi mà cứ hiêu về thì máy nó sẽ báo không có máy nó sẽ không báo thao và đĩa mình chơi hoàn toàn bằng thao đĩa chợ các bác nhá còn đây đây là cái máy báo dung này cái loại này thì nó sẽ có hai loại một loại à, máy đơn và một loại máy đôi nói chung là khi nào mà các bác muốn được tư vấn thì cứ liên hệ với em em sẽ tư vấn cho bác kỹ hơn và đây là cái máy đôi này một lát nữa khi mà cứ có hiêu lên máy nó sẽ rung báo để cho các bác biết còn đây là cái máy già các bác nhá cái cách chơi uh, làm sao để cho nó được hiệu quả thì mình cứ liên hệ với em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 đó không có nó sẽ không rung được chưa ạ kể cả có một con này đấy một con nó cũng rung hết rung đấy được chưa ạ bây giờ em sẽ lắc thử các bác một vài tiếng nha rung này các bác này rung này trong này chắc chắn là sẽ có hiêu các bác nhá đó có hiêu cần chưa ạ không dung này các bác này không dung như thế này trong này chắc chắn là không có hiêu này đó không có hiêu tiếp tục không có hiêu tiếp này đó không có hiêu được chưa bình thường ở những cái chén mà không có hiêu này ấy, thì các bác có thể bỏ qua hoặc các bác ưng mặt con nào thì bác đánh thôi còn nếu không mình cứ bỏ qua cho nó chắc các bác nhá có hiêu luôn này các bác này đó có hiêu Đấy, có hiêu nó sẽ rung liên tục bao giờ mình bỏ ra mặt khác thì nó mới thôi không rung nữa các bác nhá cái này là không có hiêu này bình thường khi mà nó rung một cái nhẹ như thế thôi nó chỉ là cái mặt nó chỉ là cái bắt sóng của bộ hột thôi vậy nên là các bác không đánh nhá nếu như có thì nó sẽ rung liên tục như lúc nãy ấy đó không có hiêu này đây bây giờ em sẽ lật thử đây đó khi nào có hiêu nó sẽ rung như này các bác nhá đó không có không rung đó có là rung rung cái bắt luôn được chưa ạ không có không rung chuẩn chưa các bác đấy vừa rồi em đã test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác thấy được cái bộ